đô la nhà lâu xe sang nhắm mắt xuôi tay nằm sâu dưới nấm mồ kiếp người là cát bụi hư vô như ngọn đèn trước gió ai ngờ nhân sinh tiền bạc là phù du vật chất tiêu tan giàu sáng cũng lụi tàn sống sân gì bởi những ly không đáy buông tay về trời đời bỗng hoa hư không trên thế gian bây giờ tìm đâu bạn hữu tâm giao bon chen vẫn bao gian dối vui dập nhau cũng vì lợi danh nghèo người đời khinh chế tiền sẽ mua đôi trắng hay đen không biết đúng hay sai bất chấp hơn thua mặc áo giàu sang quên hết lúc ân tình nặng mang tiền là con người tạo ra người đời vì lòng tham bán đi tinh thần họ hàng bận hàn khi giàu sang quên hết lúc ân tình nặng mang tiền là con người tạo ra mà cớ sao người chết sâu dưới nấm mồ kiếp người là cát bụi hư vô như ngọn đèn trước gió ai ngờ nhân sinh tiền bạc là phù du vật chất tiêu tan giàu sáng cũng lụi tàn sống sân si đời như ly không đáy buông tay về trời đời bỗng hoa hư khờ đô la nhà đâu nhấp là cát bụi hư vô như ngọn đèn trước gió ai ngờ